Chào tất cả anh em Hôm nay tôi ờ, muốn gửi đến anh em một cái ờ, lợi thế rất là lớn Dành cho những anh em nào làm cái Và những ai gọi là chủ sòng, chủ sới Đó chính là chúng ta sử dụng cái bộ hột ờ, tài xỉu bão Về hột bão thì anh em đã biết đấy Khi chúng ta lắc thì hột cái bộ hột này nó đi rất là đều hoàn toàn không nghiêng về bên nào cả giống như hột đua 5 năm và tỷ lệ lên bão cũng rất là cao nó chiếm tỷ lệ từ 8 cho đến 10 hoặc 12 chén cũng có thể là 3 hoặc 4 chén đầu là nó đã lên bão rồi nhưng mà đấy là tôi tính tỷ lệ trung bình có nghĩa là từ 8 cho đến 10 hoặc 12 chén nó sẽ lên bão đấy là một cái lợi thế rất là lớn dành cho những anh em nào làm cái bao cho anh em dọi đèn ngâm nước muối thử cục hít và thậm chí lỡ người tay con người ta có thua người ta có trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì nên anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ hột tài xỉu bão này bây giờ tôi sẽ test thử qua đèn flash cho anh em xem đây hột thì rất là đẹp trong hoàn toàn bình thường dĩa này thì tất nhiên là không cần phải ấy rồi không cần phải phải thử rồi còn cái nắp này thì tôi đã quấn ờ, một cái lớp trì bởi vì có tác dụng là chống soi và chống máy soi và chống âm tôi sẽ thử qua cục hít mình gọi là 500 cho anh em xem nắp hoàn toàn bình thường không phải nắp 500 không phải nắp hai chiều anh em hoàn toàn khi ờ, yên tâm khi sử dụng cái bộ ờ, anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 555 559 khi anh em ờ, ở xa tôi sẽ hỗ trợ là gửi hàng về cho anh em và khi gửi hàng về qua bưu điện hoặc nhà xe đối với những anh em ở xa còn anh em nào ở gần thì có thể trực tiếp qua cơ sở tôi ở chỗ Sài Gòn chỗ bến xe miền Tây hoặc là một à, bên nữa là chỗ bến xe miền Đông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 Đó, trước là bão lục bây giờ là xuống xỉu xỉu số 9 Đó, bây giờ lại qua 456 qua tài Đó, bây giờ lại xuống xỉu 224 hột đi rất là đều anh ạ bây giờ 116 dừng một chén xỉu giờ là qua 236 ấy, tài số 11 giờ 442 xỉu số 10 356 bây giờ là 2 2 4 xỉu số 8 anh em bây giờ 6 6 4 tài số 16 với 554 này Ờ, bây giờ lên bão tứ anh em nhé chén bão đầu tiên này rồi xuống xỉu anh em à, muốn lắc cho nó tỷ lệ nó lên bão nhiều anh em chỉ cần lắc đều tay thôi Đó, bây giờ bão ngũ anh em nhé chèn trước cả bão tứ bây giờ bão ngũ xuống xỉu luôn này tài tài nữa Rồi giờ bão nhất anh em. Vừa rồi là bão ngũ, xong bão tứ và bây giờ là bão nhất. Rồi giờ lại qua tài số 11. Xuống xỉu số 7 luôn. Được qua tài số 16 Dụ xỉu số 10 Đấy, Giờ tiếp tục lại là bão tứ này. Bây giờ xuống xỉu số 9 Rồi qua tài Xuống xỉu Xỉu nữa Tài số 11 Xỉu số 5 tài số 12 xỉu số 9 này giờ là bão lục tiếp anh em thấy vừa rồi ờ, như nào vừa rồi tôi cũng lắc ờ, khoảng ờ, mấy chục chén từ ba bốn chục chén gì đó thì tỷ lệ về bão rất là cao như anh em thấy hai lần về bão tứ một lần về bão ngũ một lần bão nhất và một lần bão lục